xin chúc một đồ đình đến nay sao vẫn một mình lá rơi rơi mãi thật buồn nhìn người đi bắn anh tuôn sầu áo anh này sức chi rồi nhớ em anh nhớ một đời cố quên nhưng mãi bồi hồi lệ nhỏ đôi mi ước anh mỉm cười anh đã yêu người dẫn lâu sao nỡ quên thân máu đây anh khóc cho gàng mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương nàng cớ sao người đã mất thấy có chia lìa rồi quên ý câu thề thương mấy em cho nhiều để giờ người bỏ anh cô liêu bằng giếng mong anh xa rời lặng nghĩ cách chia đôi đời em mơ nơi phương trời còn ai ghi tới người nàng tương tư quăng lên nụ sầu chiến dấu mình còn đang suy tư nhanh hoa nay úa sắc nước phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhàn anh vẫn thương em nhiều mà sao em